thánh thơ từ thiên đình bài số năm mươi mốt chính trường đông bắc

con tôi kỳ này chiến trường đông bắc sẽ là ngòi nổ cho cuộc chiến tranh ở vùng Đông Á thời đổi thay nước nga làm loạn để cho đòn bẩy đông á bập đầu khối màu biển đông nước tàu tập trận thế giới ghi nhận chiến tranh vật đầu ngày mai biên giới việc Trung lay động bởi giặc phương Bắc đã nộp từ lâu chờ đến cơ hội ắt đà ra tay con ơi nay mai cơ sự thế thôi chợt đà thay đổi từ con số 9 trở về số 0 hòn ngọc viễn đông chợt đà mờ mịt lửa đạn tàu bay lưỡng khắp bầu trời con ơi ta thời nhảnh nhủ đôi lời khi mà chiến sự ập xuống nơi nơi thì con mau hãy tìm nơi an toàn để mà trú ẩn chớ có đà đoan thế chớ làm gì bởi thời nhiễu nhương đến đà tán loạn máy bay oanh tạc từ vùng phía bắc cùng với xe tăng lừng lững tiến vào thủ đô hà nội đã nằm trọng mưu của tập cẩn bền cho nên con hỡi phải hết sức mình phòng thân phòng thủ để được an toàn chữ có lộ toàn thế sự cuộc đời chỉ cần con đủ được tiếng một lòng nhờ ơn thượng đế giúp con qua khỏi cơn đại loạn này chín chắn làm cho vật giá leo thang thức ăn khan hiếm cho nên con phải tìm kiếm hàng ngày đến khi nắng đói xảy ra tới ngày thì một hạt ngon cũng sẽ cứu con quả cơn tử nạn miền nam thọc gạo cũng sẽ vơi dần bởi nhiều thiên tai ập đến liền liền cùng với bệnh tật làm cho kinh tế sập đổ điêu tàn cộng thêm miền tây sách lược của tàu dùng Campuchia đánh úp máng sườn làm cho mình Nam sầu bi thảm cảnh tiếng kêu ngất trời con ơi đến thời Việt Nam sẽ phải chia thành hai mảnh thêm một lần nữa hãy ráng lo tu để cuộc chiến tranh không thành điểm lửa đột sạch các con đưa vào ngục tối lỗi sông đạo đức vẫn là đường sáng cho con thoát khỏi nặng tai sắp tới đó là bực tranh tả cho con hay những ngày sắp tới đang đà xảy ra con hay bình tâm khấn nguyện mỗi ngày để Phật vương cứu Đứa con ra khỏi thảm cảnh tới ngày ta thời cho hay nạn đói bệnh lạ cũng đà ập tới cùng một thời điểm cho nên thảm cảnh thật là khủng khiếp nếu con không đủ được tiền của mình vào nơi thượng đế phật vương di lặc thì con sẽ không thoát được kỳ này chào con